Sau một năm làm việc vất vả thì tôi đã mua được một chiếc PC mới để tiếp tục làm video hướng dẫn các bạn. Thì chiếc máy tôi mua chính là chiếc máy này, Hacom 07. Có 5 triệu 7 thôi mà rất là ổn áp. RAM 8GB SSD 120GB như vậy là đã đủ để lập trình à, di động rồi các bạn ạ mà tôi thấy thì à, nó chạy cũng rất là nhanh nhanh hơn gấp 10 lần với ổ à, HHD HDD cũ của tôi bạn có thể tham khảo mẫu cây này về lập trình mua cây và mua thêm cái màn hình tầm 1-2 triệu hình 24 à, inch thì tầm 3 triệu trở lên các bạn muốn mua cây laptop tầm giá bao nhiêu thì có thể vào kênh của tôi nhấn vào chữ mua PC ở đây video đây các bạn có thể xem video này để biết cách mua được chiếc laptop và PC giá rẻ nhất trong tầm giá của mình Ok Vậy là chúng ta sẽ đi vào bài học ngay thôi thì tôi sẽ truy cập vào folder document sau đấy là project để tạo mới một angular project chúng ta sẽ gõ cmd lên ờ, chỗ địa chỉ này command line mở ra chúng ta sẽ có câu lệnh ng new tên của project của chúng ta chúng ta sẽ đặt là quản lý nhà hàng ship trừ FE FE tức là frontend giao diện của project này chúng ta sẽ cùng chờ đợi để project của chúng ta được tạo ra à, nó hỏi là chúng ta có add angular routing không Giết luôn style sheet mặc định CSS luôn chúng ta sẽ cùng chờ đợi và nếu bạn các bạn có thắc mắc tại sao Angular câu lệnh lại là ng viết tắt lại là ng thì có thể theo dõi video hiện lên trên màn hình hoặc ở phía dưới phần mô tả đây project của chúng ta đã được tạo ra trong folder project chúng ta sẽ truy cập vào trên thanh địa chỉ chúng ta sẽ gõ chữ code chấm để mở project của chúng ta trên à, Visual Studio Code ơ ừ, tại sao lại không mở nhỉ được rồi tôi sẽ kiểm tra lại sau chúng ta sẽ cứ mở Visual Studio Code lên và sau đấy truy cập lại vào folder của chúng ta vườn folder ok đây document project quản lý nhà hàng ship trừ fp e. đây vẫn đang build cho chúng ta trong quá trình chờ đợi thì chúng ta sẽ xem ờ, một lượt qua cấu trúc của một Angular project như các bạn thấy thì có folder node module folder suộc folder node module để chứa các thư viện của node module folder suộc của chúng ta thì sẽ có folder app là folder chính của một Angular project nói riêng hay single page application nói chung sẽ có app routing module để cấu hình routing app component.cs là CS của app app component.html là các thẻ HTML app.component.spec.ts là dùng để test testing app component.ts là file code chính appmodule ts để khai báo thư viện ở dưới thì có một số folder nữa chúng ta chưa cần quan tâm vội style css là style chính của toàn bộ project và ở dưới thì chúng ta có angular.json đây là một nơi khai báo thư viện nữa ok như vậy là project của chúng ta đã được tạo xong install successfully chúng ta sẽ cd vào trong project và chạy thử lên cd qlnh shift chúng ta đã vào trong và chúng ta sẽ chạy lệnh sau để mở project của chúng ta lên ng sơ trừ trừ open dat dat open project của chúng ta sẽ được ờ, mở lên đây cây mới của chúng ờ, tôi thì chạy rất là nhanh luôn Bình thường thì ở những đoạn này tôi quay cho các bạn thì đều phải là tạm dừng hoặc tua nhanh Cắt đến ờ, đoạn tiếp theo Nhưng máy mới thì không cần Ồ, ETD chạy rất là nhanh Các bạn không cần quan tâm đến nhân, nhân hay chip của máy Chỉ cần quan tâm đến RAM và ổ SSD e Là đã có thể học lập trình được rồi Như vậy là đã build thành công Và mở lên project của chúng ta Đây, các bạn hiện lên như thế này là đã cài đặt thành công project angular ok tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo component chúng ta sẽ mở một comment line nữa ở cùng thư mục chúng ta sẽ gõ lệnh tạo component như sau ng cách generate component cách component cách tên của component chúng ta sẽ tạo component là thực đơn enter đã tạo xong component của chúng ta bốn component chúng ta sẽ vào Visual Studio Code kiểm tra đây một folder thực đơn mới được tạo ra bên trong có bốn file như vậy là đã tạo thành công tiếp đến thì à, chúng ta sẽ tạo các component tiếp theo nó sẽ tạo component à, bằng à, cấu trúc viết gọn như sau ng, ng cách g cách c g là gen z c là component chúng ta sẽ tạo mới thực đơn trong thư mục thực đơn và tên sẽ là danh sách ds gạch ngang thực đơn chỗ này tôi sẽ để là gạch ngang để cho nó cùng với folder chúng ta vừa tạo như vậy là đã tạo xong các bạn có thấy cũng đã tạo ra bốn file cho chúng ta tiếp đến là chúng ta sẽ tạo một component thêm và sửa thực đơn ok như vậy là đã tạo xong các component của thực đơn chúng ta sẽ tạo component cho món ăn ng generate component món ăn tiếp đến tạo ờ, component xem danh sách món ăn uh. và cuối cùng đây là component thêm sửa món ăn Ok như vậy là đã xong chúng ta sẽ tạo thêm một service có tên là xe service để ờ, gọi từ ờ, service của chúng ta gọi từ uh, à, .NET API mà chúng ta đã tạo ở những bài trước ng cách generate cách service cách xe các bạn có thể thử cách viết tắt của service này tôi vẫn chưa thử không biết là có generate service bằng uh, à, câu lệnh rút gọn được không như vậy là service của chúng ta đã tạo thành công chúng ta sẽ cùng à, vào file uh, app module.js để gọi thư viện và khai báo thư viện thư viện đầu tiên mà chúng ta cần gọi cần sử dụng đấy là thư viện xe service chính là service chúng ta vừa tạo Tiếp đến là thư viện. http client module from a cộng Angular thuộc Common thuộc HTTP Ok Viện thứ ba chúng ta sử dụng Đấy là Thư viện Form Module từ a còng angular form tiếp đến một thư viện nữa đấy là react native form à, react ờ, form module tôi bị thiếu chữ F ở chỗ form ok như vậy là đã gọi thư viện thành công chúng ta sẽ import xuống phía dưới dưới này đây các bạn à, có thể cop à, luôn ở trên bệt xuống dưới cho đỡ nhầm hoặc à, có thể gõ tay để hiểu hơn nhớ hơn Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ quay sang à, file uh, à, xe.service.ts để à, cấu hình một chút. Chúng ta sẽ import viện observer từ rxgf tiếp đến là chúng ta sẽ import thư viện http client từ angular component.http tiếp đến ở Ok, tiếp đến thì ta sẽ quay sang app routing module để cấu hình routing hướng dẫn chúng ta sẽ import thư viện thực đơn cảm ơn và thư viện và thư viện là món ăn common dưới thì chúng ta sẽ khai báo đường dẫn uh, path của hai component trên thực đơn component tiếp đến là món ăn hướng dẫn món ăn xóa về món ăn cơm component của chúng ta ok tôi sẽ thay đổi thêm một chút các bạn có thể thấy là Angular rất là hệ thống rất là có cấu trúc học rất ổn áp ok như vậy là chúng ta đã khởi hình xong đường dẫn chúng ta sẽ sửa lại giao diện trong file app.component.html Thế này tôi sẽ thêm một thẻ H2 và hiện ra tiêu đề của chương trình của chúng ta đấy là quản lý nhà hàng. Tiếp đến là chúng ta sẽ routing outlet. Ok, như vậy là phần cấu hình của chúng ta cũng đã khá dài. Tôi xin tạm dừng video là ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Trước khi kết thúc thì tôi sẽ quay lại giao diện chúng ta hiện ra được chữ quản lý nhà hàng thế này là đã thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những ờ, bài học tiếp theo của khóa học Angular 13.